Ok Chơi đó à, Chơi rồi Let's go Rồi không rồi kèo này mình thua rồi, rồi. Phân kia có cao hữu không cần chết mình lời Yeah, yeah không cần đánh rồi Như anh em đang thấy ở trên màn hình thì chúng ta đang ờ, có một trận đấu Ủa cái gì ạ? Đếm gì vậy? Ủa sao nó bất tự là sao? Bất tự lấy gì vậy? ủa cái trò này là trò gì ơi đi hình như là cái này mình đi lụm lụm mấy cái đồ xung quanh đi mình đấu với nhau sao á à mới à, chơi nhau biết nha nhưng okay, nhưng người mới okay. nha ủa ủa ủa là gì Từ từ phong À, à, à bây giờ Trời mới mua súng nè từ từ bây giờ phong sẽ mua súng nè mọi người mua súng đi Ủa cái này rẻ hết cho súng cho này có vài đô à rẻ hết ờ thôi mp 40 nha cái này bắn được ok Ê, chế độ này mới nha, chế độ này mới ờ, nha, chế độ này mới nha, giờ mới biết á à, chế độ này tưởng mọi người chơi rồi tôi hiểu rồi nè cái chế độ này mà hết máu mình có thể lại lụm mấy cục máu để mình hồi máu ui chế độ à, này ê, ê hình như là cái chế độ này là nếu mà đội nào mà giết được 40 kill trước là đội đó thắng á trời à. đó ui xịn vậy ui wow, được, được, để xem có 10 phút à đù đù đù dữ ôi ôi đội của phong cận là có phong cận và sammy ui cái này mới à cái này mới à mặc đồ kỳ vậy hả đồ phong đẹp vậy mà trời trời bị bắn bị bắn rồi ủa cái này mới kỳ vậy nha, kì mới quá nha kì quá nha ơi mình mình anh anh bên kia bên kia bên kia mình thấy cái chạy qua đây mọi người ạ ê lấy lấy lấy được nha lấy được mấy cái này ôi bà ơi ôi đây đây ôi cái này thực hiện luôn anh đâu Trời ơi. Cái phong cận già Sammy. Phong cận già Sammy. Cái gì vậy? Ôi, ai biết đâu, tại vì là cái bậc khiên Ronaldo lên chưa kịp trở tay với bộ. Em mà tôi cũng quen bậc khiên luôn á không? Đừng quên bật khiên luôn <laughs> Mọi người cứ giờ bật khiên lên nha, bật khiên lên nha Ủa khoan, bật khiên là chỗ nào giờ đang chấm hỏi nha Ủa Sim đâu dạ có chơi nhân vật ờ, CG7 đâu, Sim mới chơi nhân vật CG7 mới được À, thì ra là vậy Rồi Mày đó à, đâu ơi, ơi, Ôi, ôi Bọc ơi, tôi tới đi, tôi tới ông nội ờ, Chạy, chạy, chạy, chạy nè Trời ơi Ui rồi, ôi rồi, ôi Ui, lưng, lưng, lưng, lưng, lưng Ây da, sao kìa, sao bắt cây kìa Ui, giờ, giờ Sim chết quay rồi rồi xong luôn trời ơi cây đang gầy đạn sam ơi sam giết lần hai người luôn ghê thiệt rồi không luôn rồi cây đang gầy đạn mà ơi thêm quá đâu đâu vậy à số 5 đúng không ok không sao không sao nếu mình sai thì lại làm lại thôi có gì đâu đúng rồi đừng nghĩ thất bại thì anh em bỏ đi nếu mày sạc ờ. ơi đưa tay tao nằm cay rồi cái đó mất nhiều máu rồi rồi đây đây đây ơi cái đó có khiến cái đó có khiến xem kìa xem kìa Xem kia xem kia xem kia Cẩn thận Em thuyết đạn rồi Phong ơi, chế độ thuyết đạn rồi à, Đây, đây, đây, Ôi, trời ơi Phong cận tí gì Thầy ơi, thầy ơi Trời ơi Cái này Phong chưa quen chơi Sam ơi Chưa quen, chưa quen, ờ. mình mình cũng đâu quen đâu Chứ lộn này mới này mới à Thôi, B40 đi, không biết chơi gì, cái chơi cái đó đi Cứ bắn mà ờ. MB40 ơi, MB40 mạnh mà Ờ súng phun lửa là sai sao ta không mua thử coi ơi có hầm tính kìa ơi có hầm tính được không phóng sinh nha trước mặt trước mặt trước mặt cái ơi kệ rồi kệ hãy rồi ôi ôi simi chơi khôn quá simi hết máu xong simi nấp liền luôn cố anh qua giết sim nè sim nè sim nè có phong đi sam mới qua giết cây cái cái gì vậy sao cây hồi sao cây hồi khiên nhanh quá vậy ta cây của tôi ra Trời ơi Trời ơi Toan rồi chơi Toan gà rồi Con mỗi chơi gà lắm không nội Toan rồi Toan rồi Chơi kiểu này là chết rồi Kiểu này sao mà thắng được đây Không Đi bên kia Chúng ta còn rồi. 40 mạng luôn mà Mọi người lo gì 40 Trời mạng luôn mà Trời ơi Này cơ bên này cơ Xin chết rồi Không ơi từ từ Phong ơi Từ từ đợi tôi với thông thỉnh lên sao ơi Ê em coi đây coi đây nè Ây da da da đâu á Ây da da da đau quá Kìa kia. kìa Cay hồi máu cái kiểu luôn, cay đỉnh đó nha Ôi, kìa kìa cứu tôi ơi, ơi, cứu tôi, tôi, tôi cũng đang bị bắn nè, sau lưng kìa Ôi, ôi, từ từ À, rồi xong Cắt luôn nè, Catrion nè Qua bên kia giết sim luôn cả Sam ơi Đây, qua đang qua, đang qua, đang qua, đang qua Oh my god. Tôi qua, tôi qua, tôi qua nè, tôi thấy. Tôi máu được ta, tôi máu được ta. Đây đây. Tôi mới thấy sim bên đây nè, từ. Rồi không Sim, Sim bị săn lùng rồi. Để tôi, để tôi mua cái hồi mẫu đã. Ôi trời. Headshot. mi Simmy. mi giết mình rồi người ơi. Coi dần nha Sim, coi nha. Ok. Mấy cái túi cứu thương này phải mua liên tục đúng không? Ừ. Ờ, tôi mua mấy cái à. Mua hết luôn. <laughs> Có gì mua hết. Vâng, chúng ta hãy dùng hết tài sản để mua máu rồi nào. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ờ. đâu đâu đâu đâu. không Sky đòn Ê, cái đẹp Sao Sky hồi khiên nhanh quá vậy ta Đâu, mình vừa chết mà Bạn vừa mới giết mình, mình mới hồi khiên mà, không nhá Ôi ôi ôi Ai nhớ Ôi Dễ thua quá à On top, on top Okay, Tức okay. quá Cái đòn on top không phải chén đín, Anh on tâm không phải chén Ủa Phong ơi mình là 4 số 4 hay số 10 vậy không? <laughs> Mình là số 4 hay số 10 vậy Sao tôi biết cái tôi không ờ, biết số 4 hay số 10 Ok ok Mình là số 4 mà sao mà ok hiểu ông bận sao lại tôi thua vậy tôi mới chơi mà ông phải giúp tôi chứ trời ghê vậy xin mới dính luôn ghê vậy wow mình tôi sao đánh được hai người hai đạn chết rồi chết rồi không có đạn <laughs> sao mua đây không có xin ờ. phải đi nhặt á xin phải đi nhặt đạn á nhặt chết rồi thấy đạn rồi nè đạn là mấy cái mấy, mấy cái màu vẽ da dạ, da dạ, đâu đâu đâu ôi mệt nha tôi mới chơi mà Cẩn thận nha Ui dồi ôi phong bắn cây không đau quá đau quá đau quá Phong đâu rồi Phong Đây Phong đây Phong đang đứng từ xa để bắn ớt đây Đau lòng quá Ui đau vãi nổi thề luôn đây Ui rồi Đang Hết sợt luôn vãi Ờ, còn Phong tim còn tim Phong ơi dí vậy đi. Phong nhắm yên tâm yên tâm. Phong đây Phong đang đứng từ xa Phong nhắm Sam ơi. Sam yên tâm có Phong ở đây rồi. Ui rồi Phong nhắm luôn à. Kiên thật. Rồi Sam yếu rồi. Ờ ẩm yếu đó qua qua qua Sam ơi. Kìa kìa nó hiện lên là Sam sim đang kìa. trời ơi. Em <laughs> đặt mấy cây chứ. Rồi tôi tôi tôi. Máu nè. Mua máu mua máu mua máu. gì ghê ờ, ủa ủa thiệt ta sao mà sao... ủa có có mua giáp đồ vậy sao mà tim mình yếu ta ờ, sao mình đâu mình yếu đâu. hơn mình, mình đâu có mua giáp đâu không có giáp à, vô vô tình hồi nãy nhặt được cái giáp ôi à trong đây nhặt nhặt giáp à? được à ui nhặt giáp mắt à ok ok hiểu hiểu ôi ơi trời ơi ôi không có giáp không có giáp mệt nha đây tôi thấy xa mà nè từ từ yên tâm có phong đây cẩn thận nha cẩn thận nha. cửa bông ơi cửa bông ơi cửa bông ơi cửa bông ơi trời trời ôi đi đây à cái đây hả ui phòng ở đây ngà lùng sau lưng kìa đến rồi đi đê làm chi đê giờ gieo vấn dương trong lòng anh ui ba phút nhân đôi ui gì ghê ba phút nhân đôi điểm luôn hả ừ oh my god ui cái này lật kèo à cái này lật kèo à cái này lật kèo á ôi lật kèo lật kèo rồi, rồi bây giờ là phong sẽ uh, oh lấy lại những gì đã mất thôi ui ui đâu ấy ui luôn luôn luôn đâu á phong ơi đây đây phong ơi phong ơi phong ơi rồi phong thấy rồi phong thấy rồi phong thấy rồi ui rồi rồi xong luôn đâu á đâu á đây nè đây nó giết luôn đây quay giết luôn quay quay giết quay giết sim luôn Trời ơi đang Trời ơi trời Cái gì vậy Ôi Ôi, Ôi trời ơi Không sao không mau, Bình tĩnh bình tĩnh Ôi mệt nha Sợ thực sự Sợ thực sự là lùng em đến đến rồi đi đây là đi bây giờ gieo vấn vương trong lòng anh <laughs> Ui Sao giết được vậy Ui à, rồi Sao giết được vậy Ui rồi à, sạch quân luôn Phong à, Phong à. chơi cặp lên mà Phong đứng từ xa, Phong dùng ốp rồi Phong đứng gần, Phong dùng sọc lên đấy wow. Sao thấy Phong hay không Hay Youtube hay vết Nhưng coi như là tôi thấy đi Cái Chết hay rồi, Phong hết ngấu rồi, Phong đang bị cai tấn công <laughs> Cai tấn công Trời, tấn công Cai tấn công Chết Ok Trời ơi Khó quá Cặp đôi này xịn Ôi có cái gì Ui ôi Hay ra vậy Ôi, Chưa chịp chơi chơi không quen rồi chơi không quen rồi chơi không quen rồi Cẩn thận nha cẩn thận nha Chết chờ Mua phải một cái này nè liên tục Đó Ủa gì vậy Ui à, cẩn thận phong ơi ui rồi đau rồi, rồi đau quá phong cay rồi phong giết cay rồi đau quá ấy xem nào xem nào xem nào xem nào xem nào xem đâu đây đây đây sau thôi cửa sau cửa này Ôi gì vậy Sam ơi là Sam Ghê vậy gì siêu cơ hai luôn hả ghê vậy Giết cơ hai vậy Sam Đạn cầm ai sao không biết được Làm cái đạp đạn liên tục chứ bà nội ơi Ủa nó phải vừa đi vừa nạp đạn liên tục chứ trời ơi cứ, à, cứ thấy vắng vắng là cứ nạp đạn thôi cứ thấy vắng vắng là nạp đạn thôi không cần phải hết đạn lúc nào là nạp đạn sao biết lúc nào nhưng nạp. mà lúc nào còn đâu cục đạn là cứ nạp à không mà nạp lúc nào ai biết nạp đúng đâu rồi đúng rồi ủa nó tự nạp mà không phải hả tới đây phải nạp à, nữa ừ, phải nạp chứ ui ôi trời ơi con chuột của phong nó bị ngu rồi rồi xong luôn phong chuẩn bị rồi là mua chuột mới các bạn à bây giờ Rồi, thua luôn rồi Quá, ba chục đĩa gầu